Xin chào à, toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại về những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để giúp cho anh em có thể là áp dụng vào trong những cái sân chơi về tài xỉu thì đối với một số anh em mà chưa biết về những cái bộ đồ chơi liên quan đến công nghệ thì anh em sẽ theo dõi qua video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em làm sao những cái bộ đồ làm sao nó cao cấp và nó độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối thì uh, anh em có thể nhìn dưới mình đây đây là những cái dòng lắp camera không tang thì những cái dòng lắp này thì anh em có thể là vào trong một cái sân chơi nào anh em chỉ cần sao đưa tôi một cái nắp này vào còn hột và đĩa thì của anh được không quan trọng về đĩa và hột thì những cái dòng lắp này là không tan thì tại làm sao tôi nói là không tan thì à, thứ nhất là bao cho anh em là soi đèn và thứ hai là thử lâm châm thì anh em chú ý luôn theo dõi luôn video này tôi sẽ test luôn cho anh em vài tiếng để cho anh em thấy được là những cái bộ đồ này hoàn toàn là về cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100 trăm không có độ phản thì đây là thanh lâm châm này tôi sẽ thử thanh lâm châm cho anh em này lâm châm thì đối với những cái dòng nắp bây giờ ấy, là hoàn toàn là không ít và soi đèn là hoàn toàn anh em không thể nào anh em phát hiện cái tang tích gì để tôi sẽ soi đèn luôn cho anh em xem này anh em nhìn không hoàn toàn soi đèn không phát hiện đấy này. anh em nhìn không nếu anh em kiểm tra các bước thông thường thì tôi khẳng định với anh em là trôi qua tất cả các sân chơi của anh em ở đây thì hột thì là hột nào cũng được và đĩa nào cũng được không quan trọng về đĩa và hột và anh em có thể là theo dõi luôn trực tiếp anh em có thể nhìn rõ này. Đấy, anh em không biết ở trên màn hình anh em nhìn rõ không kể tôi xoay trực tiếp số điện thoại này đây nắp hột này anh em nhìn thấy không thì bây giờ tôi sẽ lấy ra ba hột ngẫu nhiên bình thường để test luôn cho anh em này ở đây hột và lắp đĩa thì của ai được không quan trọng thì anh em có thể theo dõi trực tiếp luôn tôi sẽ cho anh em xem trên màn hình đây thì à, sau khi nhà cái người ta nắp xong thì anh em có thể là đứng cách xa bất cứ ở nơi đâu anh em cũng có thể anh em nhìn cách xa 100m hay là 200m hoặc đến 1 km anh em đều có thể nhìn rõ và thứ hai nữa là cài đặt trực tiếp trên những chiếc điện thoại của anh em thì đây tôi sẽ test luôn cho anh em này Đấy, anh em nhìn chưa 146 anh em đánh trực tiếp tôi 11 nút về điểm tài này anh em nhìn rõ không tiếng tiếp theo anh em này 4 5 6 anh em đánh chính xác của tôi là 15 nút về điểm tài đây anh em nhìn rõ không mở anh em xem này tiếng tiếp theo anh em này anh em nhìn không 5 5 và 3 là 13 nút điểm tài này mở anh em xem này anh em nhìn không tiếng tiếp theo anh em này thì anh em nhìn rõ này, này thì là gần như là cái độ chuẩn xác của nó là gần như tuyệt đối 100 trăm rồi như tiếng này đánh 133 7 nút điểm xíu anh em thấy không để tôi sẽ cho thêm một hột nữa cho anh em xem này tôi lắc bốn hột luôn cho anh em cả nhìn thấy cả bốn hột luôn anh em nhìn chưa hai con hai này một và sáu này khẳng định với anh em 100 trăm là nhìn rõ đấy hai con hai và con một và con sáu anh em nhìn không tiếng tiếp theo anh em này đây anh em nhìn chưa hai bốn ba và 6 anh em nhìn rõ không mở anh em xem này hai này ba bốn sáu này thì ở đây là một là anh em cài đặt trực tiếp bằng vào những chiếc điện thoại của anh em hai là anh em có thể dùng những chiếc điện thoại trắng đen thì đây anh em thấy được đây cũng là chiếc điện thoại trắng đen này đây tôi sẽ để đây cho anh em xem này anh em thấy không như tiếng này đánh một hai và năm này mở anh em xem này để tôi sẽ tắt cái ờ, úp cái màn hình này vào tôi test luôn cho anh em bằng những chiếc điện thoại trắng đen này như thế này anh em đánh 116 này mở anh em xem này tiếng tiếp theo anh em này như thế này anh em đánh 1 2 3 6 nút điểm xỉu thì anh em thấy được là những cái bộ đồ này thì gần như là cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100 trăm thì anh em có thể lựa chọn tất cả những cái mẫu lắp mà theo những cái sân chơi của anh em anh em yêu cầu tôi làm những cái mẫu như nào thì anh em có thể gọi điện trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0969 22 thứ ba thì tôi hiện tại là có hai cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn và hai là bến xe mỹ đình hà nội tôi nhận làm tất cả theo yêu cầu của anh em và những cái mặt hàng của tôi đảm bảo cho anh em về chất lượng và hàng hóa uy tín cho anh em để tôi sẽ test luôn cho anh em vài tiếng nữa này anh em nhìn chưa đây con 4 này con 1 này và con 6 này anh em đánh chính xác tôi là 11 nút điểm tài này đây tôi chắc anh em vài tiếng nữa này những cái bộ đồ này thì gần như là cái độ chuẩn xác của nó thì anh em khỏi phải chê luôn 5 năm và 3 này anh em nhìn rõ không anh em đánh chính xác tôi 13 nút để điểm tài này cái khoảng cách của từ những chiếc điện thoại này đến chiếc nắp này ấy, thì thoải mái cho anh em bất cứ anh em yêu cầu tôi làm độ xa bao nhiêu tôi cũng có thể làm cho anh em và thứ hai nữa là cái thời gian sử dụng của những chiếc lắp này thì tôi khẳng định với anh em anh em đánh tầm 3 tiếng cho đến 4 tiếng nên là thoải mái trong một cái cuộc chơi về tài xỉu anh em chỉ cần đánh một tiếng thôi là đã những cái sân chơi đấy là đã xong rồi đây anh em nhìn không chắc anh em một hai tiếng nữa này anh em nhìn chưa 145 10 nút điểm xỉu anh em đánh chính xác của tôi cả điểm số luôn anh em nhìn rõ không những cái bộ đồ này thì anh em yên tâm luôn là về cái chất lượng của nó và thứ hai nữa là cái độ chuẩn xác của nó thì gần như là 100 trăm thì à, anh em mà cần những cái bộ đồ này thì anh em cứ gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo hoặc là anh em cứ gọi điện bằng những cái Zalo ấy là tôi sẽ cho anh em xem trực tiếp luôn để anh em nhìn không như thế này anh em đánh một ba bốn là tám nút điểm xỉu này thì à, anh em mà theo dõi qua những cái video của tôi mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua những cái số điện thoại đây hoặc là anh em gần thì anh em lên trực tiếp cơ sở thì anh em xem qua những video của tôi nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và tạm biệt anh em ở những cái video tiếp theo đấy